à, Giang xin chào cô dì chú ba anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Sàn Dường Giang TV Xin chào tất cả các bác Xin thưa các bác là trong quá trình mà anh Giang không có ở à, đi cùng em già được ấy thì em già đi à, dẫn chương trình có gì mà không hay, không lưu loát và không được rõ ràng thì rất là mong các bác là có thể comment ở phía phía phía bên tứ có nghĩa là bình luận đấy để em già à, có thể là học hỏi ở các bát nhiều hơn để anh ta sau này sẽ sửa dần sửa dần sẽ đi theo anh gian làm con đường không nguyên ở trên cao giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn yếu lên và cô ạ vừa nãy thì em già cũng đã chia sẻ và tâm sự về cái ờ, câu chuyện của em già thì giang cũng hy vọng rằng nếu có anh chị nào mà yêu quý em già ấy thì có gì sai sót thì mong anh chị là hãy comment ở phía dưới để cho em già biết được và em sẽ sửa dần thì em già là cũng ờ, mới dẫn chương trình cơ đâm ra là chưa quen thì giang là ý định là sang sau này là giang muốn nhường lại kênh cho em già để có thể em già tự đi làm và giúp bà con ấy và để giang sẽ về quê nhưng mà phải mất một thời gian em đi cùng Giang nữa thứ hai là còn phải chỉnh sửa cái video và có một số video mà cũng anh chị mà xem được thì là thấy video nó bị nhòe nhòe công nhận là có như thế thật tại vì là cái máy tính của Giang là cái phần mềm nó hơi bị lỗi hôm nay ờ, thì Giang mới đi sửa được rất mong là các anh chị là hoan hỉ à, cùng đồng hành với Giang và em già nhé thì hôm nay vào đây thì hai anh em là sẽ vào thăm gia đình nhà cháu sinh cháu dưỡng về cái món quà mà hôm trước em đi đưa già là của nhóm Nguyễn Thiện ở bên Canada có gửi cho Giang là một triệu bảy thì em già đã mua hết là 320 nghìn còn à, 1 triệu và 380 nghìn thì hôm nay Giang vào mua bao gạo ở chỗ chị ở quán này để vào gửi cho nhà cháu sinh cháu dưỡng cũng là một cô cha lớn mẹ mà hôm nay Sơn mà lên cùng Giang ấy để, để gửi cho gia đình trong mùa giáp hạt từ đói đó Ờ, Giang sẽ vào đây mua gạo Đấy, ờ, Giang lấy hai bao gại ờ, với anh chị nhé Đây là mua của chị chủ quán xinh gái Hồi nãy chị vừa cầm máy cho hai anh em đấy Cháu sinh cháu dừa thì các anh chị là ở trong thôn của em Mỹ đấy Có chẳng phải không? Hay là cho vào đây? Cho vào cốt cốt vào đây Ở đây Rồi ra lấy túi anh gửi tiền cho chị đấy giờ như là chưa ăn cơm hay sao tay run run em không? Như em ờ, thấy tiền của anh nhiều <laughs> hiện tại thì uh, em già và anh gian đang trên con đường đi vào uh, nhà hai cháu cũng chính là con đường đi vào nhà cháu mỉ uh, của em già luôn đấy à mà trước uh, anh gian cháu mỉ hay đi uh, cùng uh, anh gian và ngay con đường mà bây giờ vẫn chưa đổ Ui, đây có quả xe Ờ, hiện tại thì uh, em già và anh ra đã uh, ở con đường đi vào nhà cháu xính và cháu dợ ở đây luôn thôi nhưng mà không biết là có nhà không thì à, anh mình sẽ đi vào à, xem bởi vì hôm à, ở giữa đường nhìn thấy thì cửa đóng rồi ấy cô bác không biết có nhà có cả khóa kìa có rồi cháu xính cháu dợ ơi đi đâu rồi đóng đấy nhỉ chắc mọi người đi làm hết rồi ấy thì à, anh mình à, đi thăm à, gia đình cháu Mỹ cũng là cháu của nhà <laughs> nhà em đây là con đường đi vào nhà cháu Mỹ cũng như là nhà anh rẻ nhà của em già luôn đấy ạ đây đến đây là cái nhà của gia đình ờ, hộ khác rồi nhá đường đi vào trong kia thì rất là à, hẹp hẹp đấy đi vào đằng sau nhà của gia đình khác thôi các bác ạ không biết có nhà không Nhiều nhớ chơi nhớ à à <laughs> nhà chú ơi ôi nhà chú ôi trời ơi lô chú vào thăm à? vâng. Vâng, vâng vâng chú vâng. chú ờ, vừa vừa đi làm về á vâng à. vừa đi làm rồi à đây à đây là anh à, rể anh rể nhà em già đấy cháu mì là anh rể đẻ <laughs> còn đây là anh trai anh trai của là anh trai của em mì ừ, em mì vâng <laughs> ạ Ôi, à, đây là chú ờ, vào đây là vừa đi đâu về? Ôi, ui ôi có mấy cháu nhỏ đúng không? Dạ. Có chứ. À. Có có có có. Đang, à, chú chào các con nhá. ô đang điện thoại à? Ồ xinh bé, bé xinh gái nhỉ. Ừ. con con nhà ai à chú? Vâng. Con Chắc con nhà à, ai? Cho của thu này có à, tác à. có anh em có anh ý con của nhà em em gái à đây là nhà em gái và à, em, em cho em à. cô em gái của đây là con của cháu à, thế thực sự là giang không biết đâu vâng. có các cháu đang chơi điện thoại à. xem cái kit kit với lại là tiktok à. cô có nhà không chú cô đi làm À cô đi làm à? Dạ. Tí Thế tí tí nó về à? Tí có. À hôm nay cháu và bí thư già bảo có khán giả là muốn thăm nhà em Mỹ. À, vâng. là bố Mỹ là có khỏe không? Thì cháu bảo là đi vào nhà cháu xin cháu rửa ấy, giờ không có ở nhà. Thì bảo và vâng. thăm à. thì khán giả muốn biết nhà cô chú hay là anh chị Mỹ có nhà hay không thì cháu bảo là Mỹ đi làm rồi. Nên là bí thư già vào đây thì à, anh em vào thăm tí nữa thì à, chú cháu mình đi à, bắt một con gà. Vâng. Đấy, đấy là, về vâng. mổ ăn nhờ. Vâng. À, đấy để rồi, rồi, cho bí thư già nói chuyện với mọi người với là để đó. cho mọi người biết à, nhà chú ấy. Vâng. Thật sự là nhá. À, thưa anh Giang với thưa tất cả quý bác là em già cũng lâu lắm rồi không vào nhà anh rẻ Ừ. Vâng. nói chung là anh rẻ ruột thịt luôn lâu lắm không về đâu ừ, cháu nghỉ cũng là uh, cháu ruột nhưng mà em già cũng ở nhiều nhiều công việc đấy bởi mỗi nhà làm xa mà mỗi nhà một nơi anh rể là thuộc sán liêm sơn còn em già là không ai cũng không hẳn là xa nhưng mà đối với công việc hàng ngày của em già với à, à, gia đình của à, cháu mỉ thì cũng tương đối như nhau ấy bố mỉ bố mỉ bố mỉ bố mỉ và vâng, đấy rồi bây giờ thì uh, ba anh em mình sẽ xuống nhà dưới để bắt gà em nhỉ? vâng. Ờ, dẫn anh đi nhà đây có sao không em? Nhà Thôi xuống mua gà ấy trên sông À, từ đây xuống đấy khoảng bao bao nhiêu mét? Ừ, chắc là cũng tầm khoảng 3 40 mét. À đây à, ừ, rồi, anh em mình xuống đấy nhỉ. À. Rồi anh em à, đi à, tìm bắt gà để tối nay à, liên hoan. Chiều mọi người về tôi gà về tối ăn cơm nhà em Mỹ, với thư già đấy Ồ, chó này chọc chọc cái hàng đấy. À. Nhá chơi hấp rồi. Nhá chơi rồi. Ờ, chào anh nhá. Chào ờ. dạ, anh nhá. Ô, con nhan vào đây này. Ờ. Ừ. Bán bán em con gà, có gà không? À, bán cho em một tục cái. À, con chó này anh nhỉ, con chó này được hai cái đây em. Dạ. Ờ, cháu là con đực hay con cái? chú đen thì uh, ờ, nghĩa là gì? Đực. Đực. À, được à? Ờ. à đực thì hang rồi. Wow, con bò đẹp thế nhỉ? Đó, à. Không biết là có dồn được gà hay không, chạy đâu mất rồi. Ôi dồi À, có có mấy con trống. À, xem là ra lùa gà nó ra ơi luộc gà xem là mày có bắt được không chưa ừ, ôi ôi mấy đứa gà này chậm chạp quá ôi rồi cái gà ăn chua đó cái thứ gà này luộc gà ăn thua rồi nhào nhá anh bỏ cái điện thoại đi Ôi, ôi đi gà này kém hơn mình rồi, cầm cầm cầm để răng bắt gà nhanh Đây, đây Đấy, đi tới giờ này kém quá mọi người ạ Thế luôn Tại vì Giang vừa cầm máy ờ, đâm ra là không không thể đấy được Mà ông ấy thấy con gà đứng hay ông vồ ngay Vồ như kiểu bộ đội vồ gà ấy Đấy tớ à? Đây một con à. nữa nhỉ Hả? Nhẹ quá. Chất đủ ăn rồi mà Nói xem nào Chất đủ ăn rồi Cân cân thử em thử cân được bao nhiêu à. Đấy thì anh em ờ, bắt con gà ở bên ờ, phía bên kia là chưa chưa đủ Nhà khá là đông người nên phải bắt thêm một con gà nho nhỏ như em mỉ nữa cơ thì vì gà ở dưới đây là bắt thì là con, ừ. con to ấy nhà em nghỉ con nhỏ ấy thì riêng có thể tính ít không đủ bắt thêm con nhỏ nhỏ bắt con con nhỏ nhỏ đây em ạ vâng, bắt con trắng này ờ con con thôi nó nhỏ lắm ấy nó tưởng như này hết ờ, nhỏ con này là con gà tre nó như thế thì chắc chắn lắm ấy <laughs> ông già ông già hồ gà không có nổi không phải để gà bách ôi rồi nhìn uh, nhìn, nhìn đứa già có vẻ chậm chán lắm mọi người đang thấy là thế thật mà không biết là hai anh em à, dồn ngã được không lên này chiếu. thiếu nhổ xong chưa nhổ xong chưa Ô, con gà này à, béo này mọi người ạ uh, con gà trên bản là giang mua là 130 000 một cân con gà này là cân rưỡi Đấy, hết 195 000 nhá Tuyệt vời. Mọi người nhá. Thế là ờ, bắt thêm con gà của nhà em mỉ nữa Con nhỏ nhỏ đây khoảng bao nhiêu nhà em nhỉ? Con này chắc khoảng tầm ta 7 7 8 lạng đấy nhá. Ừ. Đúng rồi. 7 8 lạng. Gà tre mà. Cái gà gà bản là gà gà tre chủ yếu gà tre nhiều. Ừ. Đấy. Đấy vất vả bí thư già lắm mọi người. Giờ là sẽ vào anh em chế biến. Bố em mỉ đã đang nấu cơm ở trong này. Em mỉ đang làm dưới Hà Nội nên không về được các mọi người. Bớt hết lò muội gì cho tuyến này? 我揸住啊，坐短啊。嗱你，揸住嘢啫。Đấy đằng. Cá nhiều thế rồi. Trời ơi, em mì là hơi tối mà chút cái bóng này hơi tối mọi người. Em nhìn thấy rõ. Ủa mũi khác nhỉ? Thì rau này như kiểu rau rền đấy mọi người ạ. Nhìn giống rau rền lắm. Thế mọi người trồng trồng gieo đây ra nghĩ là ăn được thôi cái rau này. Thế mọi người hái ngăn ngắt lên này. Tí nữa đang hỏi xem là gia đình nhà mỉ không biết là rau gì nữa nhà em mỉ cũng ờ, khá là hẹp thôi không được rộng thấy nương nhà em mỉ đây này xung quanh nhà là ấy này trồng ngô này đấy nhà trình tường nhà em mỉ thì thôi rồi dày 50 phân mùa hè rất là mát mà mùa đông rất là ấm nhé mọi người nhé ở phía dưới này thì em già đang ra ra cái gì à chú à chào anh nhá ôi lâu lắm rồi không được à, gặp anh trưởng thôn <laughs> thôi vâng còn nhớ em không có có rồi thì mà nghe theo tin à, bác sĩ mà chú vào đây thì mà đưa sang bên kia và qua lại mà qua lại à được rồi, rồi. Khỏe vâng. không? Ờ, anh khỏe gì em vẫn khỏe ừ. vâng cảm anh tí là lên ăn cơm em Dạ. Dạ, nhá vâng vâng. vâng vâng đây ngồi đây đang vâng. ngồi đây vâng vâng có gì em đang à, một người đang mổ gà à, à, à đang mổ à nó khỏe vâng vâng vâng thế là sai dầu tôi rất đầy tí nhá dạ dạ vâng không sao đâu chú ạ vâng <laughs> vâng thế chú mọi người cứ vào uống nước đi anh cứ vâng, vào uống nước đi tí em xuống dưới này để mổ con gà ấy đang làm gà vâng cho trưởng thôn luôn vâng à, anh ơi anh trưởng thôn em hỏi một chút cái cái rau này có phải là ăn được không anh cái này dạ. này cái này em nhìn thấy cái rau này này cái này này thế rau này rau gì ờ, ăn được không anh Ủa, ăn được mà ăn được à ăn được nó giống ăn, ăn, à, nó non đây là nó mới ngon đấy kìa ô thế hạt hạt cái gì ấy nhưng mà giả quá là ăn nó không ngon đâu nhưng có giống rau diền nhỉ cái này không, không biết thực tế à, là rau giống à, giống ờ, họ họ giống gì đấy diền trồng ấy À, rèn trồng. Rèn trồng. Một tí hai rau này nấu canh cho chú nhá. Nấu canh. Được, cái nào nấu hè nhẹ ờ. nhẹ một tí thôi. Vâng đúng rồi. Nấu chín chín tới thôi. Ờ à, đấy. Nhưng mà uh, nấu quá là nó lại không ngon. Ờ à, rồi, rồi tí nữa chú nó mới ngon. Chú chú hái Nga, nấu canh nhá. Có, có hái tí tí hái hái nhau. nghe cái ngọn như kia, ừ. họ nghe kia. nghe nga à. Ờ. lấy cái ngọn thôi nó nó mới ngon. À đấy đấy. đấy. đấy à, Giang Giang ra ngoài Giang không biết nhìn giống rau dền, Thì à, thế bà con mà là rèn trồng Ừ. là kiểu uh, mình trồng ươm mà gì gì ngoài kia là món ăn ngon nhưng mà rồi, nó vâng, là không vâng. không bằng cái này. Vâng. À đây à. Rồi cảm ơn anh. Nhưng còn nếu mà rau rền kia nó hơi khác là nó hơi to mọi thì Tí tô này, tí tô tím này. Bí để răng lên. Mọi người đang uh, mổ mổ uh, gà dưới đấy anh có xuống như này không hay là anh vào nhà nước? đi đi đi theo chú à. lâu quá không giảm anh nhớ. À đây à? À đây à? Anh trưởng thôn ngày trước mà đi cùng Giang. Đi cùng mấy nào là đi ờ. uh, ờ, kém mấy nào đây không thấy rồi. Rồi. Thật trước là đi cùng à, anh Hùng Trì Phương. Ra ơi. À đây đây <laughs> rồi rồi ơi. Đấy. Chào chú nhá. Ồ các con đang chơi đây à? Ồ, ô cháu cháu này mặc áo đẹp nhỉ, áo của người Trung Quốc này. Ủa cái cháu cháu này có tóc xoăn này Có tóc xoăn này đẹp thế Chú chào các con nhá Đang chơi đây à Ồ cháu bé nào cũng cũng uh, xinh gái như thiên thần luôn Đấy À xem xem chú già mổ gà vâng À các cháu xem chú già mổ gà Thấy chú già mổ gà có giỏi không <laughs> Ôi cười tùm tỉm đấy tùm tỉm Hôm nào chú vào sau chú mua kẹo cho nhá Hôm nay chú vào muộn quá Không có nó tha vào Đấy. Mấy đứa này nó đi học nhưng mà nó có đứa biết nghe nhưng mà không biết. À đấy là do là nguồn nước ở trên kia không có. Ồ oh, cái nước này là nước sạch em nhỉ? Nước nước sạch mà. Ừ, à. Nó từ trên nguồn về. À bên nguồn về. Vâng. Chỗ này mà mà mình xây được cái hoặc là làm cái gì nó nó rất là, sạch. Xây từ trên cơ. Xây được cái bể đây là nó để sạch làm cái bể ờ, ống à, uh, đúng rồi. Cho nước nó đúng rồi mình chứa luôn cái bể đây. Ờ, chứa cái bể trên đấy. Chính xác để làm cái bể to đây. Cái mình kia lấy vừa kéo này nó mới mới ờ, có nước sạch. Bây giờ chỉ cám vào thôi thế ừ. như kiểu mình bấy ra đấy bấy ừ. ra xong rồi mình chỉ cắm cơ vọt làm như kiểu bể ở bên bí thư già mọi người là cũng như là nếu mà ấy thì mình xây cái bể đây sau đó mình sẽ lắp những cái vòi này để bà con có thể là dùng chung ở đây ấy rửa cái gì nó sạch hơn chứ nhìn này nó rất là bẩn cái sập phòng mọi người vứt ra đây kiểu không được sạch sẽ đâu là muỗi nó rất là nhiều Ồ. các con uh, nở máu chưa nở máu nở máu chú này nói tiếng hâm mông kém nó bỏ chị đâu <laughs> nó bỏ chị to chị ta nọ đúng không chị ăn đúng không à. Vâng. chị an đúng không cháu à. À, à chú cháu chị ăn à. cái nói thẳng là cháu chị à. an đây là anh trưởng thôn ngày trước mà đi cùng giang với chị phương uh, nhận mì tôm ở thôn anh ấy anh anh là người giao anh anh không phải là người hâm mông nhưng mà tiếng hâm mông của anh trưởng thôn là khá là tốt Đâu, việc này tiểu mông rồi, ừ. mông luôn đấy. À, đấy à, à, đúng rồi. Này mông như mông luôn. Đúng rồi, như mông Hôm nay em vào nhà cháu sinh cháu dở ấy, không ở nhà. Dạ. Em muốn gửi lại hai bao gạo cho cho, cho gia đình ấy, để à, trong mùa giáp hạt. Cháu sinh cháu dở ấy. À, dở, à, sinh với dở, à, à. à, xanh hết đúng dạ. dạ. Bà, bà, ba bà cháu kia đúng không? Vâng. Dạ, rồi, dạ, rồi. Dạ. Tôi gửi đấy. Hôm nay trực tiếp bí thư già mà đã ra tay thì đúng là gạo xay ra cám, các cô nói không sai. cười à, cái cười anh nhỉ? Em à, người hay cười à anh ạ. Yeah. Ừ. Hôm nay vào thăm đây thì bí thư già phải ờ, trực tiếp ra tay mà. Yeah, dạ, cười nó mới vui đúng không? Vâng, vâng thưa anh là cười. cười vui. Em uh, thích đi đâu thì cũng... Gà trên bản này ngon lắm anh ạ em thích nhất là gà trên bản yeah. Dạ. tuy là nó hơi đắt một chút gà bình thường mà gà công nghiệp ấy mọi người là có 70 đến 75 chỗ giang này là 60 65 thôi nghìn một ờ, ký nhưng mà trên này là gà ta này ờ, một trăm ba dạ. trăm ba là quá là rẻ mà trước mà giang làm một phim bung ấy mọi người có để video trước ờ, là một trăm bảy đấy không không đơn giản đâu. cái lòng gà này à, gia đình làm cái gì thưa anh là lòng gà này em định à, làm cái à, em là chè ớt em em muốn là làm canh đán này à. đu đủ đực còn cái đấy thì giang chưa cái này thì bây chúng mình giới thiệu thôi chứ còn cái này chả vào nhau một, ừ. một món vâng đán hâu đủ đực uống nước gì mình được những bí thư già nhỉ biết nấu ăn này rồi là biết này cái kia nhiều thứ thực ra thì em cũng ờ, học từ các cô bác và các anh đúng không em <laughs> bản thân gì cũng ờ, không biết gì luôn sau này giang sẽ cố gắng là đi học ờ, hỏi em bí thư già để vào những bà con vùng cao biết nấu ăn các món của đồng bào dân tộc trên này à. con gà này mà ăn thì chân chỉ thì thôi rồi nó cụt rồi. À, thưa cô bác là à, em thì đang nằm lòng ở dưới, còn em già thì à, hai con gà này em già lấy về chế biến, chế biến gừng ấy, <laughs> sao gừng, sao gừng. Là có sẽ lên này. Dạ, sẽ chế biến món ăn này kiểu gì đấy dạ? Cái món này là em chế biến là ờ, xào gừng. Vâng, bởi vì uh, gà bản uh, xào gừng ngon ra mùi nhiều không biết là tin mình đi giả đâu tí em làm em làm nhé Đó. em làm anh em thử tí nữa thì mọi người biết được cái đây là dứa non dứa non chỗ ờ, sao lòng vừa lấy về bào lòng sao lòng à còn cái canh gì gọi là canh đá nói thế bây giờ nói dám không hiểu canh đá à. ngoan là đủ hoa là đủ ấy à hoa đủ đủ hoa à, đủ à, hoa là đủ ờ, à, cái, cái hoa đã đủ à vâng vâng vâng đây là lấy thêm con gà của nhà em, mỉ nữa này không biết là video này em mỉ có xem được hay là em lại giận nữa nhá giận với tư già <laughs> trước là em mỉ không ở nhà mình nữa rồi thưa các bác là con dao này sắc quá ăn <laughs> cả thất chưa bởi vì con dao hôm trước ờ, nhà em là là không sát bởi con rau trên kia là có mỗi à, năm mươi nghìn cứ con rau đấy nào bởi phải mài mài bằng đá không? cái con dao sắc phát nào phát muốn thấp luôn biết là con dao này bao tiền này em này ừ con này ba mươi ba mươi ba thế là con dao nhà em có năm à, năm mươi nghìn mày không sắp bằng con này đấy kia ba mươi nghìn thế hả giờ hôm nào phải tậu một con đi mà chắc phải thế thôi chứ không không dao là bí đi rào mà giang vào thế nó chặt mà không muốn lấy luôn đấy mạnh quá là mạnh quá à. không có không dao mà thái thịt à, anh ạ không thái được luôn chặt không chặt được luôn nó cùn đấy <laughs> ừ, vâng đấy là xào luôn cả hai con có gừng chưa thái gừng chưa có có đấy, đấy, tối mọi người nhìn thấy gì đang vừa tối rồi này thơm dai ừ, quá thơm quá thơm luôn mọi người có rồi <laughs> mình uh, <laughs> trào cái này nó ra cái nước kia nó mới thơm dạ, nước đường nó thơm đấy chứng tỏ anh vừa này cũng một à, tay nghề nấu ăn đấy chứ ui dù đi ở đâu Ui đây, à, một một thằng một thằng luôn <laughs> à đây à Hôm nào chắc là phải lên uh, bắt con gà lên nhà anh vừa ăn cơm để anh vừa dậy được không nhỉ? có nắm cơm lên thầy mới dậy học trò. Ừ, cơm nào gì? Lên nhà lên nhà em mẹ mén luôn. À, quá ngon tuyệt vời đổ một phát ra mà anh em này ngồi mơ mới nghe là mà muốn hiểu âu oh, được cảm ơn anh nhá <laughs> lời mời đây đây là anh nói là xào với cái ờ, rau gì nữa nhỉ dưa à, rau dưa à, dưa dưa dưa cho cho ấy cho anh cho vào cái thịt gà muốn này bỏ xào cái này trước nó mới thơm à đúng rồi chính xác đây là cái xào ta chia chữa em ờ. Ừ thưa cô bác là em già lấy cái hoa rủ được này về à, làm canh thực sự là ở trên này không được rất ngon ở trên nhà em già không có để ăn đấy có mỗi hai cây mà ăn hết đi ai à ô mấy cháu đi uh, cắt cỏ về à vâng à đây là về tối nhở vâng ờ chịu khó đấy nhở tí rửa ừ tí rửa ờ tí rửa cái này phải lấy cả lá này cả hoa này mới ngon quầy luôn đấy thế thì bây giờ à, lấy hoa được lá cái là mai là lấy vợ luôn đi em á <laughs> rất là ôi rồi cái này à, cách chế biến như nào nhỉ em nhỉ em có biết không chuẩn là mình cũng lấy đi thái xong mình xào à, thái xào vâng họ ờ, sẽ nấu canh vâng à. thấy con sào nấu canh cho thì à. Ờ. canh vào nữa ừ. canh đi. Ờ. qua qua cho qua hò. ô chào cô nhá chào chị nhá ôi đây đây là mẹ ờ qua à bà đây à ui rồi ơi con mang à, sang gà cho bà cháu sinh nhau giờ không ở nhà không xây cỏ từ xây tuôn từ xây chỉ tuôn tôi à đấy à, à. thôi tí nữa thì bà ở đây ăn cơm với con nhá ừ. sau đó tí ở ờ, đấy tôi nghỉ du lịch tôi đi à ờ. để có đấy sinh giờ về nhà chưa Đấy, ờ, sánh nhau chạy sánh ôm mộng ôm mộng rồi gì nghe bảo về nhà tí tí ăn cơm đây xong thì em sẽ mang cháu sẽ mang bao gạo sang mình cho cháu xin cho dỡ nha vâng. có có chỉ có chỉ bạn đây mà vâng. là không biết tiếng đâu không à? vâng cho biết mà chưa chưa chưa chưa tao chết rồi tao cho ta là út tao ta thì là xíu không cái không Đấy, ừ. rất là vui luôn là, là may là bà à, em hỏi là bà chiều nay đi đâu ta xuống nếu mới xịt Ủa xuống à Đi à? đòi dây mà này Phố sảnh một tổ thì chơi tôi mà Cái dây gì Cháu lại quê ở dây Ủa xuống phải hát rong Cái dây mà đi làm bán này À bà bà đi làm đây bán ờ, y tế Chỉ mới nhẹ mà mùa xuống là thế là ờ, còn à. cháu sinh cháu giờ thì ừ, chiều nay đi đâu cảm ta lòng ta mà một suốt mà à. thế tao nghe chiều nay sinh mới giờ là đi à? học đi học xong về đến nhà là đi cắt cỏ cho bò đúng rồi ờ. hôm nay là thứ thứ bảy đi cắt cỏ wow chịu khó nhỉ nó về đi học về xong là nó đi cắt cỏ ừ. cố gắng bà động viên cháu sinh học thật tốt nhá nhà nhà nhà mình tự trồng như không em đây ừ. gọi là bữa đỗ tiếng hâm mông gọi là gì em nhỉ tạo tàu ừ. à tàu là là đỗ à, à đây ờ. đấy một cô bé hâm mông uh, chị dâu của mỹ nó tiếng uh, kinh rất là sõi luôn cái này mình trồng có sao không em dạ, trồng ở ừ. dưới này thôi à dưới này à cái là bố em mỉ đang uh, múc thịt gà ra nhá quá thơm luôn em ngửi thấy mùi thơm không có ạ à. có tuyệt vời luôn rất thơm luôn rất nhiều tí là bắt đầu là xào với uh, lòng gà với dứa còn uh, vợ của uh, chị, à, chị dâu của em mì là đang uh, nhặt đỗ con đến cho luôn anh ạ yeah. mà lấy tí mới nữa nè không không cần cho cho ít ít mỡ cho ít mỡ nữa không cần mỡ không cần mỡ không ngon đâu mẹ, không nhiều mỡ quá không như này cái xào xào qua mà cái cho cái này vào Ờ, tao rồi nhá. Vâng đấy đúng rồi em gửi cho cho chị ờ, hôm nay mua con gà luôn là 200 nghìn hết 195 là anh cho đưa 200 thế à bà thế này ờ chị chị đây chị, ờ, đây. chị đây gà nhà chị vâng, vâng, vâng, ít của cho chị thế mà này mua ốc của ờ, so sinh nhá Thắng chương trình nhá. Cảm ơn cháu Yan nhá. Vâng vâng, vâng, cảm ơn cháu đâu. Vâng. Con này này kho. Dạ dạ dạ. Cái này tiền sau là con con gà thì à, của nhà bố mì thì à, đưa cho bố mì 200 000 luôn. Ừ. Em đưa cho bố của em. Không, nhà mình nữa thì không không không không, nhà mình nữa không bố mì nữa không không nhà mình nữa. Nhà mình nữa không không cây đâu. Không cứ đưa cho chú để chú ăn sáng không không không xa xa chú đâu không có tiền không nên là cháu về đấy không không cháu ăn cơm đây là cháu về thôi cho cho chú gian cho chú gian không cháu về thôi không không không không không không mai mai ăn sáng chú chú không có tiền sáng em cứ đưa cho cho bố em 200 ờ, nghìn ờ, tiền sáng không không không phải lấy không là là cho à. cháu lên đâu cho bỏ về đấy. Cho cho bà đây, Rồi cho cho cho cô. Vâng, cho cô. Đấy. gửi à, không? 200 200. 100 nó bé bé thì 100 đủ rồi. Chú ạ. Bé bé đâu rồi. Bé bé 100 là đủ rồi, không cần phải Thì để cho cô ăn sáng. Tiền nào bàn đấy chứ. À đấy à? <laughs> Vâng, tiền nào bàn đấy. Một chút tiền lẻ ờ, cháu mua cho các cháu là ờ. sữa kem nhá. Ừ. Vâng, cảm ơn cô nhiều nhá. để cho mọi người đấy. Của bà con. Ham mông này. Ham mông đấy giờ kìa ừ. à, bắt đầu nào nỉ giờ, nỉ giờ luôn chứ lình cái gì <laughs> ờ, hả mẹo hả tiếng hâm mông ấy trao lên bà tiếng hâm mông mà mà ờ, sao bà bà sao bố tụi nỉ hâm mông à bà đó nào? bố hay hay đã thấy hả luôn luôn không có thưởng có thưởng luôn ừ, thả mày có thưởng món rồi thật sự mày. à bắt đầu nhá ha lùm mấy à không ờ, ờ, ờ, lùm bông đi ở tổ ở hai ở kìa lúc đầu đi có giờ có lại giúp cứu ừ. vâng xin thưa các bạn là sau một cái thời gian đã làm một cái bữa cơm ngon nghẹn và hoàn chỉnh ở trên mâm rồi đây là em già à, đi à, cùng anh giang còn đây là anh vư là bí thư chi bộ trưởng vâng, trưởng thôn vâng, ở vâng anh à, vư trưởng thôn ở thôn của của luôn Dạ, dạ, Sáng Nam Sơn dạ. Đây là anh trai của cháu Mỹ Đây là anh trai của cháu Mỹ cũng như là cháu Mỹ là con út ấy. Ừ, cháu Mỹ là con út. Anh à, anh hai. Gọi là anh hai. Của Mỹ. Vâng, anh hai. Và đây là à. à, gì của à, cái gì con gái của ba bà mà nuôi hai đứa cháu ấy ạ. Ờ, cháu vợ và cháu, Vâng vâng. Đấy. Còn à, đây là em gái của em già Em là em cho Cũng, cũng đã một một chồng và hai đứa con <laughs> Từ các bạn như vậy Đây là chị gái Chị gái nhà em già Đây là anh rể Còn đây là bà của cháu vợ Nuôi hai cháu Vâng vâng ba bà cháu vâng ba bà cháu đấy dạ. hôm nay cũng vào mâm cùng uh, gia đình dạ. thật sự là hôm nay rất là vui và tuyệt vời đối với uh, bên gia đình là có đoàn tụ của tất cả uh, anh em trong gia đình cũng như là có sự góp mặt và của em ra và rất là vui mừng ờ, hơn nữa là hôm nay anh ra vào đây thì à, thật sự rất là vui đối với gia đình thì gia đình tụ, à, tụ à, hợp một chút để ăn bữa cơm rồi vừa nãy thì em già cũng đã nói hết rồi Thì Giang không còn gì để mà nói nữa Tại vì em già đã à, mượn uh, Giang là nói hết lời thì, thì thôi Thế nên chén chiều nay thì uh, Giang cũng uh, xin chúc tất cả mọi người ở đây Là là luôn luôn mạnh khỏe Và bình an thành công hơn cuộc sống và cố gắng là bà con đoàn kết giúp đỡ nhau à, dù mọi người là mỗi người một dân tộc thì bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khắc chống nhưng mà chung một dàn sao sinh nhá và sao sinh nhá sao sinh em nhá rồi cảm ơn cô nhá rồi cảm ơn cô và tất cả mọi người đã có bữa cơm ngon ngày hôm nay mời sang rồi vâng Thôi xin uh, bà nhá. Rồi ờ, cảm ơn uh, anh Vư, uh, trưởng thôn ở uh, Đông Khởi uh, đã sang để uh, trò chuyện với Giang thì vì cũng phải một năm rưỡi anh em mình hợp nhau đấy nhỉ? Tầm năm, gần hai năm. Đấy, rất là lâu. Cảm ơn anh nhá, đã đến uh, ấy uh, chúc mọi người sức khỏe nhá. Rồi. Vâng, cảm ơn. mọi người nhá. Lời cảm ơn lời chúc sức khỏe chú Giang ạ. Dạ rồi. Dạ. Thì uh, Giang cũng uh, xin mời tất cả mọi người là cùng giữa dự bữa cơm tối thì không nói mà mời mọi người là cùng ăn cơm tối với Giang và tất cả mọi người đây nhá luôn tỉ ạ tùy luôn Rồi thì uh, giờ Giang sẽ giới thiệu cho mọi người trong này có món gì nhỉ? Ai chế biến ngày hôm nay là anh thử giới thiệu cho nào. Anh chế biến món gì? Gà sau gừng ạ. Rồi, gà sau gừng nhá. Với uh, lòng uh, à, sau à, dứa dứa đây nhá mọi người và muối lòng và sau làm canh cay lá đu đủ hoa đu đủ ấy à anh làm món này á hay là ai vậy vâng giả dạ. à giả dạ, một lớp mà giới thiệu nào có cái gì <laughs> tỏ giả rất là khôn mọi người ạ không muốn tiết lộ cái món này còn cái món này là đỗ là ấy này đỗ với kênh à, rau dưa rau dưa là của của vợ của em em này à, làm vâng vâng cái là ngon luôn cái này là, là thịt gà lấy làm quá tuyệt vời còn cái này là cái gì cà chua à? canh ạ canh cà chua à thế à vâng, vâng. ồ quá tuyệt vời giả dạ, này chú đáo đấy nhỉ thôi à, mọi người uống hết chén đâu đâu mình à, nhâm nhi dần rất dạ. vâng, ăn dần nào mọi người Nhung đi ừ. Thì à, Giang cũng à, rất là vui khi mà lên đây được à, sự tiếp đón của bà con ấy. Đi đến đâu cũng lúc nào cũng phải hậu chớ này mọi người Nhưng mà nếu mà mình không hậu chớ là không được thì cái tình cảm của bà con ở trên này người ta quý ấy. người ta hay mổ gà dạ, chớ là vì bà con ở trên này khó khăn đấy thì giang sẽ gửi tiền cho mọi người thôi không gà đấy gà công nghiệp đấy cái gà ta gà đắt lắm ừ nhúng lên nào đấy mọi người nhúng rồi thử miếng đi nào thử canh đắng và bí đôi già chứ nào ớt nào đang thử vẫn nhá đã đu đủ này vâng để cháu thử đó chú ạ à. ừ. Ừ. ngon quá Ừ. ăn đi tốt lắm mà nó đắng mà cảm giác mà khi mình vào mọi người ạ nó tuyệt vời luôn Nha, một người ăn nhá. Cho. Một bụng nhá. Rồi mọi người ơi. Một bụng ăn nhá. Rồi dùng đi, dùng đi, cả nhà dùng đi. Cho ý mấy em. Ờ, à, chú dùng đi nhá. Ngon mà. Ngon thật anh ạ. Tôi thấy nhà nhà thấy được. Chẳng dạ, ngon. Tôi nhà nhà thấy được. ngày xưa già ờ, các cụ hay bảo là thuốc đắng thì giá tật. Chị mẹ gà, các chị mẹ gà, chú Trang gà, lòng lòng gà sao à? à rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Ok, ok cảm ơn anh Vư. À, rất là nhiều đấy được uh, anh gắp cho mình mình thử xem nó ngon không để xem là anh vư là trong tay là trên người, người vùng cao đấy người vùng cao anh vư là người dân tộc giao cho mình nhá quá tuyệt vời hiểu không à, anh phải đi uh, khách sạn năm sao cùng bí thư già thôi nhà làm được biết đúng không chỉ ăn để đây Trung đi anh dạ. Đừng máy mọi người dùng đi, mọi người dùng nhá Rằng thích nhất là cái này chén ờ, ờ, đủ đủ Đủ rồi để à, Anh dùng nhá dạ. Nào nhá, nào nhá dạ, Tự nhiên Tự nhiên nhá vâng. Bà ơi, ờ, bà tự nhiên dùng nhá Ăn no nhá Cơm nhiều lắm, mấy miếng nhiều Bà không phải ngại đâu 언제 거래 보 이거 걸린 거. Đây đây nó rất rồi. Chết rồi. Già cũng đỡ giang rồi. Dạ vâng. rồi. Tắm ờ, đầu em nhà nhà lúc em nhà Mỹ nhưng mà gần nhà là mỗi gì nhưng mà như là phải mua gà cái thứ mà là bốc cơ. Ờ, Ôi không quan trọng đối anh quan trọng thì vì ờ, bà con thì rất là khó khăn anh rất là hiểu. Cảm ơn anh nhé. Thi thoảng như anh đi qua đây mà như anh sau này biết đâu anh à, không có gì thì qua đây mọi người cho anh một chén mềm mé là ok rồi cái nước lọc thế thôi đúng anh thế này rất tình cảm một chút sức khỏe em và gia đình nhé à, ờ. à. kia mình cái cái luôn, luôn cương ơi à, tất cả mọi người ạ anh phải nhờ bố em mỉ cầm máy nữa cơ <laughs> say rồi mọi người mặt đỏ bừng dùng <laughs> đi mọi người dùng đi Hoàng hỏi thương quá không được đi à đúng rồi con nuôi không phải con con con của con trai không nghe mở ngày xưa cho sinh nhân rồi còn một cái video mà à, mà bác ờ, giám đốc về hưu ở Hải Phòng vẫn nhận là cháu sinh nhân giờ là con nuôi đấy à. còn mới này một bác ở bên Mỹ nữa à. Ueda muốn nhận là cháu sinh nhân giờ là con nuôi cơ ờ, kiểu thấy cháu sinh nó tinh tinh sói này mà sinh gái này bác Hải Phòng vẫn là điện không phải sinh sinh là sinh cháu của bà ấy cháu của bà ấy bà bảo không cho đi mà đi người ta nuôi đến 18 tuổi và có tiền nó nuôi bà cái, cái mấy à, bố mẹ mẹ thì đi đi lấy chồng hai rồi vâng. bố thì chết rồi không phải để mất mất để phải đi tìm bây giờ cũng bảo nuôi bà nuôi có thì cho nghe đoàn từ thiện đi nuôi hộ sau này nó vẫn nó vẫn quay lại nỗi bà mà đúng không nó vẫn nhớ ơn của bà là dạ, ở thôn nào ở xã nào đúng không thì vẫn nhớ bà từng ngày mà bà thì vẫn cho đi các anh em chính sao bà cho đi nhưng mà sinh giờ là khóc thì bà không thấy bà ấy nó thương bà thế bà đi làm gì làm thì bà cũng thương nó nó cũng thương bà rồi hai bà cháu nó thương nhau đúng không? là như thế là có một gia đình không thể hết rồi không được đấy là vào là có có gì bạn của anh đi còn đi con xe máy nó to đúng không của anh em nhà bà ấy ở bên uh, đồng văn về đây không thế là anh chị đây cũng bảo đồng ý anh chị cái chị đồng ý là cho làm con nuôi cho hải phòng sau này lớn lên học đại học thì uh, cho nó mới cho nuôi à, cho đại học cho là về Ờ, không mà cảm, cảm ơn cháu á mày cứ người này á mày bảo là lâu lâu chú bên này cho đi tha cháu ấy ờ. mẹ cháu với lại bố cháu nhưng mà mẹ cháu với lại bố cháu không muốn gì ờ, thì chú giang lại mua rau cắt kiểu về nấu am nữa thì cảm ơn à đúng rồi phải cảm ơn đâu sao sinh cho sinh viên phải cảm ơn chị nhá cảm ơn chị sao sinh viên rồi rồi rồi hái thì giò thế mà hái mà thì uh, Giang cũng ăn cơm nhà em mỉ ấy là hai anh em phải uh, về đêm nữa cơ Nên, uh, ờ, đi qua nhà cháu sinh cháu dợ thì uh, thấy bà ấy là trao cho bà hai bao cá Nó trên là Nó trên thì tài Ờ bà À sinh giờ đâu rồi Ờ sinh rồi ngủ đó <laughs> xanh ừ, xanh ồ oh. ừ. xinh làm gì đấy con xinh ngày tiên là không nói nhỉ mưa lúc thiên rùa lúc thiên à đang ngủ à ừ. xinh không nhớ chú à dạ, có có sao mặt buồn thế hay hay là ghét chú ủa thế đang ngủ à ồ thế thôi thế thế để xin ngủ đi ừ xanh ngủ giải nhủ không cần. Tết cậu. À. Anh này. Chính ơi. Hôm nay chú vào gửi hai bao gạo cho ba và cháu nhá. Vâng. Đây đây đây bao gạo đây này. Ở bên đây không không không chú không uống nước chè đâu chú về luôn thôi. Không ấy này để con đi ngủ buồn ngủ rồi. Đây. Chú à, đây chú gửi hai bao gạo nhá ơi hai bao gạo gì à, à, ba bảo cháu nhá thảo ừ. thu rồi lên đấy là nhận cho chú là chú cũng về luôn thôi có bà vào hôm nay vào rồi để cái khác là chú vào sau nhá ừ. đấy không thông cảm với chú đây đấy con à, ừ, sinh này kiểu đang ngủ nên làm phiền sinh quá thôi để cho cháu ngủ mai còn đi học hôm nay đi cắt cỏ bò đúng không vâng à, đi sao con con đi sao cách nhà ấy có sao không à không ở gần à ồ à con bò nó chun này thôi bà con về thôi con mù chế thôi mù chế mù chế mù chế hở biết cha chưa hở biết cha hở biết cha chưa con về đâu về có việc hở biết cha con về có việc không chị mới chị nó hở biết cha hở biết cha ờ mình dạo đi à, mình giả bưởi ăn à. giả bưởi ăn được là à. có đi ờ, để ờ, căn tủ căn tủ căn tủ căn tủ là con ờ, căn tủ căn tủ chỉ tủ đây <laughs> vâng vâng Cảm bà nhá. Cố gắng là sau này chăm sóc bà à? chứ bà. Cứ trong mùa lấy đâu một lấy một chiếc ừ, lì lì chị em xem nè cho hết ừ cho phần cừu đấy mà sau đấy mà đi sai à lì lì cha đi sai đi sai hết biết cha rồi đi sai hết chị đi lì lo ô hết rồi chị Ờ, bà bảo. Mẹ cái biết hết biết cha ừ, rồi. Ờ, có lẽ là Giang cũng ờ, phải về thôi, <laughs> vì bây giờ là bà cũng mời lại, thực sự rất là khó mà không muốn quý sợ là khuya là tối người mình có sinh thì đang ngủ ngủ dậy nó còn làm phiền rất là nhiều Mẹ. thì à, giang xin à, phép video của à, Giang này đây xin chúc cho tất cả mọi người là luôn luôn mạnh khỏe bình an và thành công trong cuộc sống nếu à, cô gì chú bác anh chị mà thấy video của giang hay thì nghĩa nhân văn thì hãy cho giang một chia sẻ một đăng ký ủng hộ kênh để giang có thêm nhiều động lực nữa để đi chia sẻ hoàn cảnh khó khăn để cho người cao và giúp đỡ bà con xin chào tạm biệt hẹn gặp lại nhé